tham khảo và lựa chọn <clears throat> thì đầu tiên ở đây là bếp số 1 sẽ có giá là 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC 330SB bếp số 2 có giá là 2 triệu hiệu bếp là Rinnai modem của nó là KGTM56DGL bếp này sẽ được lắp đặt ở đây là có công tắc rang chiên nè giúp các bạn sẽ có thể ờ, rang chiên thoải mái mà không lo bị tắt lửa đây <clears throat> đây là cái dòng công tắc chỉ bên ờ, duy nhất cửa hàng chúng tôi đang phân phối trên thị trường lúc này thôi bếp số 3 giá 2 triệu thì bếp là Rinnai model là KGM563DG đây cũng được lắp đặt công tắc rang chiên đây <coughs> bếp số 4 giá 1,7 triệu thì bếp là Rinnai model là VH56BL bếp số 5 giá nó là 2 triệu đây thì bếp Rinnai model là KGM563BE công tắc rang chiên nè à. bếp số 6 giá 1,6 triệu thì bếp là Rinnai model là KGE31NSBL bếp số 7 có giá là 2 triệu thì bếp là Paloma model là IC33BE9 <coughs> bếp này cũng sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên cho các bạn <coughs> bếp số 8 giá 4,7 triệu thì bếp là Paloma <coughs> thì đây là một cái dòng bếp full chức năng của Paloma model của nó là IC360WA đây là chức năng sẽ có đây là nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo bên đây sẽ có là rang xào chọn nhiệt độ chiên và hẹn giờ cả ba bếp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 bếp số 15 giá 8 triệu thì bếp là Rinnai model là RTS61AWG 10RN đây là một cái dòng bếp ờ, thiết kế mặt bếp được làm bằng mặt kính cường lực chịu nhiệt sẽ rất là tốt giúp cho các bạn có thể dễ dàng chúng ta vệ sinh cũng như là chùa rửa <clears throat> bếp này sẽ có phụ kiện đi kèm là full inox và bếp full chức năng đây là hẹn giờ nấu cơm nấu cháo rang xào ờ, nấu nước sôi và hâm chọn gì đổ chiên nè và nướng tự động bếp số 17 giá 4 triệu đây là một cái dòng bếp của Haman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 tiếp theo bếp số 21 giá 3,5 triệu đây là một cái dòng bếp ga từ bếp bếp, ờ, từ đây một dòng bếp từ hiệu Toshiba <clears throat> thì những bạn mà chúng ta có, có nhu cầu nấu ăn nhanh á, thì các bạn có thể lựa chọn sử dụng những cái loại bếp từ như thế này <clears throat> nó ăn sẽ rất là nhanh tiếp theo bếp số 22 đây là một cái dòng bếp ga âm của Haman nó sẽ có ba bếp nấu nè đây là ba bếp nấu đây là hàng trưng bày là hàng chưa qua sử dụng luôn giá 8 triệu đây là một số loại bếp bên cửa hàng của chúng tôi nè với rất nhiều mẫu mã và giá cả cho các bạn lựa chọn xuống sau kia lần ờ, kiếm dùm <coughs> đây thì ờ, khi mà các bạn muốn biết được cái hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một cái bộ quà tặng bao gồm một bộ pin sạc giúp cho các bạn có thể ờ, sử dụng nó dễ dàng và tiện lợi hơn thì tiếp theo á, là tôi sẽ đến là cái chính của cái video này ôi đừng anh ốc ốc trên kiếm gốc nào trồng nó lên con vật cái thùng nắp uh, nằm bên hông cầu thang á anh tìm cũng thấy chưa lần không lấy dùng <clears throat> thì đây là một cái dòng bếp hiệu ba bếp này nó sẽ có cái model là IC 360WA thì uh, đây là cái nội thất ở phía bên trong của bếp này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 bếp thì uh, phía bên dưới bếp sẽ có nhân viên của bên cửa hàng chúng tôi họ sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để mình phòng chống cái trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong và nó sẽ ờ, cắn phá diện của chúng ta bếp được thiết kế ở đây nó sẽ có lò nướng đây rất là tiện lợi cho các bạn có sử dụng cũng như là chúng ta vệ sinh các bạn cũng không mất nhiều thời gian và công sức để mình phải đốt lửa than đây rất là tiện lợi thì uh, tính năng đầu tiên <clears throat> ở đây mà tôi sẽ thử cho các bạn xem là tính năng khóa ga khi mà lửa tắt ở đây tôi sẽ mở cùng lúc là cả hai bếp nấu đây là hai bếp nấu và một bếp nướng đây. các bạn nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp tiếp theo tôi sẽ tôi sẽ bạn nhỏ cùng lúc cả ba bếp nè để mình có thể dễ thổi mà thao tác tính năng là khóa ga khi mà lửa tắt cho các bạn xem <clears throat> thì khi mà ngọn lửa tắt khoảng từ 5 đến 7 giây thì ờ, que cảm biến của bếp nó sẽ nhận được một tín hiệu thì bếp nó sẽ tự động nó khóa ra lại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 thì ờ, nhiều khi á, nó cũng rất là bất tiện nên á, nhà sản xuất á, họ cũng có thiết kế đây một cái ờ, tính năng để chúng ta có thể rang rang chiên nè các bạn ống giữ 3 giây thì khi mà các bạn kích vào tính năng rang chiên này lên cái que cảm biến này nó sẽ chỉ nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì lúc đó các bạn sẽ có kéo dài thời gian rang chiên thêm được một lúc nữa nhưng mà nó vẫn sẽ phá ra lại nó vẫn nó cũng không có được bao lâu đâu nói chung nó cũng không công dụng là mấy nên là để khắc phục vấn đề đó thì bên cửa hàng chúng tôi có đặc biệt thiết kế và lắp đặt một cái công tắc rang chiên giúp các bạn sẽ có thể rang chiên thoải mái mà không lo bị tắt lửa thì những các bạn mà mua bếp bên cửa hàng chúng tôi á, nếu mà các bạn có, nhu cầu muốn lắp đặt công tắc rang chiên đó thì cũng có thể liên hệ cửa hàng chúng tôi để mà được lắp đặt đây bếp đã giảm nhỏ ngọn lửa nè vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao nè nhiệt độ bếp bên tay trái của tôi là hai trăm rưỡi và bên phải đây là hai trăm chín nè thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến nó tiếp xúc với lại cái đáy nồi nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau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 thì những bạn nào có nhu cầu muốn sử dụng pin đôi thì cũng có thể liên hệ mua ở cửa hàng chúng tôi <clears throat> ở bếp nướng thì chúng ta sẽ có đây là tính hẹn giờ thời gian mặc định là 9 phút các bạn có chỉnh tối đa là 15 phút tôi sẽ giảm 1 phút để test tính hẹn giờ bếp nướng cho các bạn xem nè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 mà nó nhỏ và chậm dần lại thì cũng có nghĩa là pin nó yếu rồi thì lúc đó các bạn cũng nên ờ, cắm sạc vào nhưng mà chúng ta sạc pin đây biết bên phải cũng đã khóa ra nè tôi cũng đang nước cạn nồi đây đây thì ở cái dây sạc này nó sẽ có đây là hai cực đó chính là cực âm và cực dương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 đầu dây chờ cho các bạn để mà chúng ta có thể cắm vào tấm sạc vào để mà các bạn sạc pin đó đây để dây chờ để không biết nè thì tiếp theo tôi sẽ nói về những tính năng của bếp thì ờ, đầu tiên như bên nãy á, hẹn giờ bếp nướng thì tôi đã giới thiệu cho các bạn xem rồi ở đây nó sẽ có tính năng hẹn giờ của cả hai bếp nấu đây tôi sẽ mở cùng bếp của hai bếp nấu cho các bạn xem đèn hiển thị bên tay trái này là hẹn giờ biết bên tay trái và đèn hiển thị bên tay phải là có nghĩa hẹn giờ biết bên tay phải thì thời gian mặc định hẹn giờ sẽ là 3 phút các bạn có thể chỉnh tối đa là 90 phút ở đây tôi cũng chỉ giảm đi một phút thôi để thử tính năng hẹn giờ biết bên tay phải cho các bạn xem khi mà các bạn sử dụng mâm mà bị như để, để nướng á, thì các bạn nên đổ với cái lượng nước về phía dưới mâm hướng này thì trong quá trình các bạn nướng á, cái hơi nước nó sẽ bốc lên thì thực phẩm chúng ta nướng sẽ được mềm và nó không bị khô cứng cũng là khi mà các bạn nhúng xong rồi các bạn vệ sinh thì nó sẽ được dễ dàng hơn bếp bên phải đã đứng ngược thời gian hẹn giờ đây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 thì các bạn nên lựa chọn sử dụng những cái loại nồi thứ nhất là nồi áp suất còn nếu mà không nồi áp suất á, các bạn nên lựa chọn những cái nồi mà có đá dày một chút và các bạn cũng nên đóng nắp kín lại thì nó sẽ cho chúng ta cái độ chính xác nhất khi mà các bạn nấu cơm thì ờ, hiện tại là tôi đang test cái tính năng nấu nước sôi cho các bạn xem nè đây hàng đầu tiên là tính năng nấu nước sôi <coughs> bên phải chúng ta cuối cùng ở đây là tính năng chọn nhiệt độ chiên các bạn có thể lựa chọn nhiệt độ đây 160 180 hoặc là 200